ê bài hôm nay không chơi gì không chơi chơi gì bài đéo thì đéo ôm à chợ bài chợ bài đéo là chơi được nhà mua kìa chôm đánh xong kiểm tra thoải mái luôn ok à hôm qua hôm thua ba mấy chục và đi hai trăm đánh liêng gà triệu đánh liêng em sao chẻ đi đánh được em nói em gà triệu nhá ừ gà triệu chưa gì đã sổ này đánh luôn đi quá đi hơi sâu một triệu cơ người vâng mèo à thằng ấy được tiền của em nhưng qua anh thua đừng là bốc cái kia chưa đi tôi bốc trước rồi thế luôn à ừ chỉ luôn nghe được đi triệu đi thì cứ đi thôi Ồ, bắt đầu thêm triệu đâu là không phải ôi thêm chịu à rồi là mấy điểm cao nhỉ năm điểm thì triệu quan triệu trời Dữ vậy à, nhầm nhầm vậy thôi bằng thôi bằng thì đặt lên rồi giờ cái loại 8 điểm chết tính gì rồi nè ôi rồi, rồi. rồi. Cảm Cảm đi ăn gặp đúng cách bố lại thôi bắt đầu thì nghe bỏ cái cặp ra địch nhẹ cho rộng rãi em làm gì à, khổ thế mà cứ nghe ra gì rồi bỏ ra mà trời ơi ông nào thôi ông ơi tôi điểm thế này ban đầu mình bảy điểm mình chạy nhớ và gì rồi mà quỳ gì chị ạ đi triệu à? à triệu còn triệu nữa một hai ba bốn năm thế là vào bao nhiêu tao triệu còn triệu mày theo mày vào hai triệu hai triệu rồi à? bắt bằng đi theo mình vào triệu vào nữa ừ. triệu còn triệu nữa nha. triệu còn triệu nữa à? theo rồi mày vất anh mượn 5 triệu tí anh đưa cho rồi rồi rồi. thôi cho anh mượn 500 anh vài vâng, tí không đưa lười đấy kệ nếu cầm thì mất bằng à ừ đâu tao thêm lên một triệu đấy một triệu à ừ càng ấy nhỉ thôi tôi không vào bằng bằng bằng hết rồi mày có vào không đấy không vào một triệu là bằng mày vào một triệu là bằng ừ mình thêm triệu nữa vướng nhiều thêm triệu nữa à? ừ. đưa anh mượn 5 triệu đây bầu bầu ba ba chủ nhà mời cúc lấy tiền cho anh ấy đâu đi đâu đồng mua đâu mới bắt đầu này đã khét thế nhỉ triệu còn cho mày hai triệu nữa anh đi các này bỏ rồi ô tám điểm cố quá tám điểm tám điểm cố lên thêm hai triệu nữa đúng rồi thêm triệu nữa gì cái nhỉ chung đi à bài này vướng đâu để còn triệu nữa thôi bằng đi tổng 800 bằng gì mẹ à, nhà mày đánh cờ <laughs> mới bạc vớ va vớ vẩn chưa miếng ăn chín điểm đi bố mày chín cái điểm mà vào cứ như dạ mà nha hai văn chín mình tám điểm theo hai vòng chán lắm mình cũng mà đúng rồi Ô, ừ, trời. ba ba rưỡi bốn triệu đây cho em năm trăm nhé ok anh mượn tiền đỏ nhỉ bỏ lấy tiền nếu lấy mượn thì đã sang tay cái đỏ đấy bù hai tháng chín à ok, này đến ờ, Boys vào chị ôn chị ôn còn chị À, từ nãy là toàn bài đen Ôi châu Anh, mẹ tôi đi đầu, tôi đéo điểm, tôi đi đâu đi Bài bao nhiêu con này phải bắt Bài, bài, bài ngâm nhanh kìa Bài con này đi bao nhiêu cũng bắt mà Ê, bướng Con trước mất nhiều con này không vướng đúng không? Bán thì bán này mẹ mắt luôn Bao nhiêu cũng chơi Bốc này đến vòng tôi ấy Chơi nhì triệu bảy triệu một triệu còn triệu nữa bỏ rồi rồi dưới đánh nữa thế này em ơi từ khi quy ba mươi xét thì nó mới từ đấy trận nhẹ hôm mới làm đi rưỡi xong làm sao mà đã chưa đen ừ. rưỡi về giả lợi sáu điểm à. ba mới làm trăm rưỡi xong mà đã kêu đen rồi em mê đầu trận lên qua ông nó được bán ba ngát đấy à được bán ba ngát thế này nha trình vào bán ba ngát thì vẫn phải sợ à, cắm cắm cả nhà cũng đánh đấy chả cắm ba ngát thì còn cái gì để mất đâu mà gặp ngay ông bị mẹ mình chín điểm to caro bò bao triệu bắt bắn à chia toán này xem lại có điểm với ba điểm rồi rồi thử đi nào thế bằng gì chị vào gỡ gỡ con gà nhá tiện ăn quá đâu ở đèn nhá chắc à, này Lô, chắc, chắc này đi 200 nữa nếu à, hôm qua thế hôm nay cũng thế à, vô đúng rồi cắt cái con đèn này ngay gì chị ấm con đuổi như đèn từ qua hôm nay toán thế này thì điểm gì mấy một triệu còn triệu nữa này đi bắn mấy bảy điểm bảy đây bảy cấm ừ, dạ, đỏ đấy nhỉ dạ, mất alo hai trăm đi vợ anh đây đi triệu bằng triệu xem thế nào bỏ oh, điểm bây giờ bán không điểm em đi ơi bảy điểm, điểm. điểm. điểm. điểm. mức độ này đánh cái gì bốn trăm qua thêm trăm đúng. 2 Đâu đấy Cục đã dày cho điểm to Ngồi hôm qua đánh lên hai sáng mệt quá Đi triệu theo chị Âu Bà này theo Theo Có gì không mà bạn anh theo Chị Theo phát Chị là Chị là rồi Chị là Bảy điểm Kỳ nhỉ Đủ ờ. Bảy điểm điểm Ê Theo tú nó chạy chín điểm mình bà bảy điểm gì chín với bảy giờ đâu bảy đủ hay điểm căng con thôi đấy đủ hay đi triệu bỏ rồi một hai em à, thêm triệu thêm triệu à? còn hai triệu nữa này con gì không tôi bằng chín năm tám chín chín liền ngon dạ, độc gà không hết tiền độc gà không theo được một mấy bán một hai triệu thế mà đục mẹ là hai trả tiền bố đi triệu bố đâu con mẹ từ giờ lặn toàn thế này nhà được con chín đó các ai vô thổ Ồ, thùng gạch nó này nó này cái tim điên nó này bán luôn đó đâu quên đấy anh nhắm bốc Theo mình làm ma làm chạy đây Đâu quên đi, Lắp chia cho mỗi người có sát gì đâu Căng Bỏ Đi chị ơi Bỏ Theo chị ơi Trăm đi điểm mới nhỉ Ừ tí tí Chín điểm Ở đâu? năm điểm, à? điểm. Ăn thôi, giờ được bán Ủa, ít lít rồi. Ồ phải được mà được tiếng dầm dầm tí tôi ngoài bố em bao em đéo bốc được không nào bốc dạ, bốc bốc một lá không có chín điểm được hay quá chín điểm làm gì trong du khách đi triệu đi triệu triệu còn triệu đặt 10 triệu đi mẹ ô nhân đôi 10 điểm bắt cũ nhá ô đánh như anh vàng đây còn không thôi làm tao anh vào một triệu nữa em vào một triệu nữa cân cân à? không cân tiếng này cái cái bảy điểm phải thôi đùa ấy 10 điểm bắt cũ bảy điểm hai bán 7 điểm em làm sạch còn đâu nữa tôi được cá hết tiền gì mẹ ô mày cầm đi chỉ mấy triệu này kia đi ông bốc đen ông cũng tranh chè bốc để lấy 10 điểm đi ông nghe bốc cái chết anh em đi đi hai triệu hai triệu ơi còn nha bảy nay 2 triệu còn hai triệu wow hai triệu còn hai triệu cơ ừ. thì con này quá quá ừ. điểm còn một mươi mười hai triệu còn hai triệu theo con trong hai triệu nữa còn 2 triệu à? lấy tiền nàng vật tiền nàng đi triệu vẫn còn hai triệu đâu anh bấm nghiêng ngang thôi chín đã to đấy nãy gì rồi gặp gì rồi đấy mới đèn gì hứa gặp ông này quả bắt đầu giờ lại gặp ông này chúc mừng ơi chúc mừng làm ăn lô này rồi có cái chín điểm được có mua nghe gặp cách đánh cho mua bắt nha gì thôi thì ở đây tiếc tiếc thằng quy chứ về không thì bấm ngay về đi xem bói xem nào mẹ là bằng trên thư hay đâu thế nào mừng mừng mừng lục đèn á ừ. chứ đấy có điểm lại gặp khách lại xếp đi hai triệu à đi triệu bỏ rồi bỏ rồi bây giờ đấy chị ô điểm lại cũng xem điểm tí 6 điểm 8 điểm nhiều điểm mà nhỉ đỏ nhỉ để toàn điểm thua điểm điểm mình toàn chín bảy xuống này chỉ dám bằng con thơ biết nhỉ đèn bốc cái đó đỡ đèn gì mà cứ tranh chùy à rồi ừ. ông chia đi mấy chục rồi cứ bốc như tảng này phải đánh bảy chín tôi đi lấy này chưa bốc đâu bảy chín tí về bất lô gạt chết đi 2 triệu ôi nha mình bài ấy vở đây đánh cái đéo đi toàn toàn cái này đánh cái gì bỏ đâu mình đẹp nữa nhau anh may rồi bố đi nha tôi đi không đi tôi bốc đèn đấy lẫy giờ không nào ông nào đi, đi đâu đi đi một triệu triệu Ô, vất vất cho bạn 5 ờ, triệu ấy tí lấy tí xuống ờ, kia chuyển khoản cho ông hết tiền à hết tiền hết tiền thì nghỉ đi bị em cờ bạc này đang được ờ, ông ông vay tiền ông phang tuổi em mày nghỉ rồi đi đêm chơi còn một triệu thôi thì nghỉ đêm chơi À, được. À, tôi gái mấy thua này còn. Ừ, không đi một triệu à, tôi theo theo chịu thôi. Ăn tôi gà này. Rồi. Ừ. Nó thôi. Ô được ăn liền bị mị ở đây cũng nghiêng như này. Ông chết. À mày đéo cho nó vay tiền, vay tiền mình chết. Ừ. Mày mày đi chơi nhá. Đi về chơi vợ nhé, mẹ mượn đi tiền anh em nữa mượn.